Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog kênh của mình chuyên chia sẻ về phong thủy tử vi trọng đời nhé đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip thì các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề mình làm cái clip tiếp theo đó là cho cái tuổi 1988 Mậu Thìn 1988 Mậu Thìn Lam Mạng về phong thủy hướng nhà xây rồi Phật bản mệnh màu sắc phong thủy rồi vòng phong thủy rồi là sử dụng những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta khi chúng ta xây nhà sai hướng của tuổi Mậu Thìn Nam Mạng 1988 nhé thì à, Mậu Thìn này, Nam Mạng 988 quẻ mệnh đó là chấn mộc Đấy, cung chấn mộc nhá À, ngũ hành là đại nâm mộc như là mạng là mạng mộc là đại nâm mộc gỗ ở rừng lớn nhá gỗ rừng già rừng lớn nhá rồi mình chia sẻ cho có tuổi 1988 mậu thì này luôn về màu sắc phong thủy màu sắc phong thủy tương sinh tương hợp của mình đó là màu xanh lá cây này rồi màu đen này rồi màu xanh nước xanh nước biển này đó là xanh lá màu đen và xanh nước biển đó là màu tương sinh tương hợp của tuổi mậu thì 1988 nam mạng mạng mộc nhá còn bạn bị bị khắc kỷ bởi đó là màu trắng màu xám màu nghi nhá 1988 bị khắc kỷ bởi màu uh, trắng xám nghi nam mạng đó là mậu thìn nhá mạng mộc thì cái quẻ mệnh của mình đó là quẻ mệnh là chấn mộc thì uh, mình chia sẻ về hướng xây nhà của tuổi mậu thìn 88 này thì mỗi một cung một mệnh thì có bốn hướng xây nhà tốt và bốn hướng xây nhà xấu Đấy, có nghĩa là bốn hướng tốt và bốn hướng xấu bốn hướng tốt lên xây nhà và bốn hướng xấu lên chắn không xây nhà nhá mình chia sẻ luôn thì um, khỏe của bạn là chấn mộc thì ở đây thì trong cái biểu đồ của mình là cung chấn mộc chấn mộc đây đó là hướng chấn đông này đó à, chấn mộc thì đây là cung chấn này hướng hướng chấn hướng đông này hướng chấn đông này đó đó là phục vị nhé là cung chấn nhá rồi hướng thứ hai là hướng chắn bắc là thiên y là cung khảm này hướng chắn bắc đâu nam đây bắc đây đây hướng chắn bắc đây đó là cung khảm này đây đó là cung khảm nhá rồi hướng tiếp theo đó là hướng uh, đông nam là cung tốn diên niên đây hướng đông nam đâu đây hướng đông đây và hướng nam đây thì đông nam thì đây có phải là cung tốn không đông nam đây cung tốn này đó cung tốn ở đây nó à, là đông nam diên liên rồi hướng cuối cùng là hướng chánh nam là sanh khí là cung ly hướng chánh nam là cung ly này sanh khí này đó thì đó là bạn đã có bốn hướng xây nhà tốt rồi nhá bốn hướng xây nhà tốt rồi đó thì đó là hướng à, chánh bắc này thiên y này chánh đông là phục vị này đông nam là diên liên này và chánh nam là sanh khí này đó, cực kỳ tốt nhé rồi bốn hướng xấu không đi xây nhà của tuổi mậu thì 1988 này đó là hướng Tây Bắc là ngũ quỷ này không tốt này Đông Bắc là lục sát không tốt này Tây Nam là họa hại này và hướng chắn Tây là tuyệt mệnh này không tốt đây là bốn hướng xấu nên chắn không nên xây nhà nhé rồi chia sẻ cho tuổi 1988 lông mậu thìn nam mạng hiện tại bạn có bốn hướng tốt rồi bạn lấy vợ tuổi gì đó bạn hãy xem bốn hướng tốt của người vợ và chọn chung ra một hướng tốt để xây nhà nếu mà chọn được xây hai vợ chồng kết hợp xây chung một hướng nhà thì cực kỳ là tốt đó là một ngôi nhà hạnh phúc êm ấm rồi là được gắn kết các thành viên trong gia đình rất là tốt và một ngôi nhà vượng tài cho gia chủ nhé phát tài phát độc cho gia chủ một ngôi nhà cực kỳ là tốt luôn nếu mà ví dụ như mà ai mà lỡ xây nhà rồi tội 1988 Nam mạng mà lỡ ai mà xây nhà rồi mà xây nhà sai hướng thì cũng đừng có lo mình chia sẻ cho bạn ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nha rồi cái phương pháp thứ nhất đó là dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì đất rất là rộng cò bay thẳng cánh thì có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như là bạn đang xây nhà ở hướng chắn tây đi hướng chân tay đó là tuyệt mật rất xấu nha hướng chân tay thì bây giờ bạn mở thêm một cửa nữa về hướng chấn đông đó. các bạn lưu ý một điều là các bạn lên mở xéo xéo như thế này không lên mở song song đối song song nhé từ cửa đằng trước cửa chính mà nhìn thông tung ra cửa đằng sau có nghĩa là tiền vào cửa trước mà ra cửa sau nó về mặt phong thủy thì nó là xấu thì chúng ta đang xây nhà sai hướng ở hướng chắn tây nó tuyệt mật thì bạn phải quay về hướng chắn đông bạn mở cửa thì các bạn nên mở xéo xéo với cửa chính như thế này mở xéo như thế này không nên mở song song đối diện với cửa chính đó thì phương pháp này mở thêm một cửa như thế này thì có tác dụng như sau một cửa một cửa xấu và một cửa tốt thì dĩ nhiên là từ trường của cửa xấu sẽ vào trong nhà để xua đuổi những tà ma âm binh âm khí của từ trường của hướng nhà xấu ra khỏi nhà ngăn chặn không cho những cái bọn bọn âm tà ma âm bên âm khí vào nhà để quấy phá gia chủ xua đuổi và ngăn chặn đấy đó nhá xua đuổi và ngăn chặn và nói chung là mình làm thêm phương pháp này thì nó chỉ gọi là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà có nghĩa là chấn chặt lại ngôi nhà là không xấu mà cũng không tốt có nghĩa là một hướng xấu và một hướng tốt thì dĩ nhiên là nó sẽ vào từ trường tốt vào nhà xua đuổi tà ma âm bên khí ra ngoài để ngăn chặn lại không cho vào không cho nhân tà mà âm binh khí ngũ quỷ nó vào nó phải quấy phá gia chủ thì phương pháp này thì có tác dụng như sau đó là chỉ ngăn chặn và xua đuổi chứ nó không có tác dụng là thu hút công nhân tà lộc của gia chủ không có tác dụng thu hút công nhân tà lộc nhé thì đây là một ngôi nhà bình thường không tốt mà cũng không xấu nhé thì chúng ta có thể sử dụng thêm ờ, vật phẩm phong thủy để gia tăng gia tăng thêm sự may mắn thì tí mình chia sẻ tiếp theo ở cái phần thứ ba rồi với phương pháp thứ hai thì mình chia sẻ luôn thì về phương pháp này phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố thành thị thì ở đất ở thành phố thì đất đất chật người đông bốn vùng quanh đều là nhà chúng ta không thể nào mở thêm một cửa nữa không thể nào mở thêm một cửa nữa thì chia sẻ cho bạn về phương pháp dùng miếng thảm trải nhà để chúng ta làm vật phẩm phong thủy miếng thảm trải nhà thì dân miền Bắc hay sử dụng vào mùa đông để nót nền nhà để mọi thành viên trong gia đình đi lại cho nó ấm chân dân miền Nam thường thường sử dụng cái miếng thảm trải nhà để nót nền nhà để trang trí nền nhà cho nó đẹp đó về mặt phong thủy Đấy, thì chia sẻ bạn luôn thì bạn ở đây là 1988 mậu thìn uh, mậu thìn mạng mộc thì bạn màu màu tương sinh tương hợp đó là màu xanh lá cây rồi màu đen màu xanh nước nước biển thì bạn mua miếng thảm trải nhà để bạn nót nền nhà thì ở đây mình chia sẻ bạn có ba phương có ba loại có ba loại thảm chạy nhà như sau một là thảm bằng vải hai là thảm bằng mũ và thứ ba là thảm bằng bút thì chia sẻ bạn luôn thì chúng ta lên sử dụng miếng thảm bằng mút thì nó sẽ tốt hơn vệ sinh dễ lắp ráp dễ rồi là hạn chế sự va, va đập khi trong gia đình có người già trẻ con hay chạy nhảy thì cứ sự va chạm té ngã ở đây trên nền gạch hạn chế sự va đập cực kỳ là hữu hiệu nhá cho chúng ta thì chúng ta nên mua miếng thảm chạy nhà bằng mút để tốt nhất thì bạn nên mua màu xanh lá cây hoặc là màu đen hoặc màu xanh nước nước biển nhé tùy theo bạn bạn sử dụng màu nào cũng được thì chúng ta mua miếng thảm trần nhà là chúng ta lắp ráp nó nót hết cái nền nhà nót hết cái nền nhà luôn nhá. nót hết nền nhà thì cái phương pháp thứ hai này nó cũng giống như phương pháp thứ nhất chúng ta sử dụng màu sắc phong thủy của bản mệnh của chúng ta để làm phong thủy nót hết nền nhà để xua đuổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà ngăn chặn và xua đuổi những tà ma âm âm khí ra khỏi nhà khi khi hướng nhà xây sai hướng nó xua đuổi tà ma âm khí thì nó cũng ngăn chặn và xua đuổi thôi nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ nhé không có tác dụng thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ đây là một ngôi nhà bình thường không tốt mà không chẳng xấu nhé đó là phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố đấy rồi phương pháp thứ ba này mình chia sẻ là dành cho tất cả mọi người vừa có tác dụng chấn chặt ngôi nhà chúng ta mà còn tác dụng thu hút công nhân tài lộc giữ tiền giữ của cho gia chủ đó là sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà đây là vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip nhé đây là quả cầu phong thủy này được làm bằng đá quý thì đá thật ăn tím nhé đây là hang động thận thật ăn tím nhé hang động thận tím thì quả cầu phong thủy này có tác dụng nó tạo ra từ trường dương cực kỳ là lớn để xua đuổi tà ma âm khí ra khỏi nhà nhé ngoài tác dụng đó nó chấn chặt ngôi nhà cực vững luôn rồi nó còn tác dụng đó là giữ được những mối liên kết à, vợ chồng gắn bó với nhau vợ chồng con cái các thành viên trong gia đình gắn bó đoàn kết với nhau rồi là giữ được những mối quan hệ à, làm ăn của gia chủ mối làm ăn của gia chủ cực kỳ là tốt luôn còn hai động thợ tím này có tác dụng đó là thu hút công nhân tàn lộc và giữ tiền giữ của cho gia chủ ngoài tác dụng ngoài tác dụng là thu hút công nhân tàn lộc, giữ tiền giữ tài cho gia chủ nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi thành viên có thành viên trong gia đình bị bùa ngải bùa yêu sử dụng vật phẩm này để mà chấn chặt ngôi nhà để trong nhà thì cực kỳ nó hữu hiệu luôn nó sẽ xua đuổi xua đuổi được nhé thì đó thì chia sẻ các bạn về vấn đề này thì chúng ta cũng cũng cũng cũng để ý đi các bạn cứ để ý đi thời vua chúa từ thời hồi xưa người ta đã sử dụng những những loại ngọc đá quý như thế này người ta làm ngọc ấn hoàng thượng làm ngọc ấn ngọc tỷ ngọc ấn ngọc ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những quân rồng quân phượng Đấy, được khắc bằng đá quý như thế này Đấy, rồi là các um, cung phi cung phi rồi là các hoàng hậu công chúa hãy sử dụng cái vòng phong thủy bằng cẩm thạch cũng là bằng đá này đó. rồi là các thái tử hoàng tử hay sử dụng những cái miếng uh, ngọc bội hay rất là lưng quần cũng là loại đá này ra thì thời xa xưa thời vua chúa mà đã biết sử dụng tới nó rồi thì dĩ nhiên là nó đem lại một cái cái lợi ích gì to lớn lắm thì thời đó vua chúa mới sử dụng tới nó đúng không thì đó các bạn để ý đi rồi các bạn không tin nữa thì bạn cứ để ý là trong các ngân hàng lớn ở Việt Nam mình hay ngân hàng ở nước ngoài người ta hay thường thường trưng bày cái quả cầu phong thủy này ở trong cái ờ, cái cái ngân hàng đó ngân hàng đó để gì để chấn chặt lại ngân hàng đó để không bị phá sản chấn chặt trụ vững ngôi nhà ngân hàng đó để không bị phá sản rồi nhà nó giữ được những mối những mối khách hàng lớn nhá liên kết được những mối khách hàng lớn giữ được những mối khách hàng lớn đó cho cái ngân hàng đó rồi hay là những đại gia tỷ phú những đại những nhà đại gia tỷ phú cũng hay sử dụng cái vật phẩm này để trưng bày trong nhà để để làm gì để gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ rồi để gắn kết các mối làm ăn của gia chủ hay là cái mối liên hệ các thành viên trong gia đình đoàn kết với nhau vợ chồng con cái này nọ nó rất là rất là tốt cho chúng ta rồi xin thưa các bạn thì chúng ta mua vật phẩm này về đặt nó ở đâu mới là quan trọng chị chia sẻ bạn là những vật phẩm này chúng ta trưng bày là không được đặt ở góc bếp hoặc là góc nhà đặt ở góc bếp góc nhà là cực kỳ là xấu đó chúng ta lưu ý rằng một điều vật phẩm phong thủy là chỉ để được ở hai nơi trong nhà chúng ta đó là bàn tiếp khách hoặc là bàn làm việc trên bàn tiếp khách hoặc là bàn làm việc của gia chủ nhé thì chia sẻ các bạn đua thấy bạn mua cho mình hai quả cầu phong thủy này mua hai quả cầu và kích cỡ tương đương của nó là trên dưới 3 kg một quả chúng ta mua cho mình hai quả và mua một hang động thận tím này như vậy nó chung giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả thì mua hai quả và một hang động thận tím này nữa thì nói chung là không tới 10 triệu đồng không tới 10 triệu đồng đâu nhé thì chúng ta đặt vật phẩm này ở trên bàn tiếp khách hoặc bàn làm việc gì đó chúng ta đặt hai quả cầu này ở hai bên cạnh bàn đặt ở hai bên cạnh bàn rồi hang động thần tím là chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu thì hai cái quả cầu phong thủy này nó tác dụng nó chấn chặt lại ngôi nhà xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà rồi giữ được những mối liên kết làm ăn của gia chủ đó rồi thành cái hang động thần tím này nó tác dụng nó là thu hút công nhân tài độc và giữ tiền giữ của cho gia chủ thì nó được đứng vững ở giữa hai cái trụ như thế rồi thì giữ thì thì nó giữ tiền giữ tài cho gia chủ cực kỳ là vững chắc và thu hút tiền tài cho gia chủ cực kỳ là vượng tài luôn đó rất là hữu hiệu nhá đó ngoài mặt đó ra nó còn tác dụng nó là xua đuổi tại bùa ngãi bùa yêu Đấy, cực kỳ là hữu hiệu nhá thì các bạn nên lưu ý cho mình mua cho mình cái vật phẩm này để trưng bày trên bàn tiếp khách hoặc bàn làm việc rồi chia sẻ luôn cái tuổi 1988 mậu thìn nam mạng này nữa thì cái Phật bản mệnh của mình đó là phổ hiền Bồ Tát phổ hiền Bồ Tát các bạn ra cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc mua cho mình một Phật bản mệnh như thế này đó là phổ hiền bồ tát thì xin thưa các bạn á thì chúng ta nên mua quả cầu phong thủy này cũng nên mua theo màu sắc phong thủy của chúng ta nhé thì bạn mậu thìn 1988 chỉ bị khắc kỵ bảy màu trắng màu xám màu ghi thì cái quả cầu phong thủy màu hồng này bạn cũng có thể sử dụng được nhé. cũng có thể sử dụng được hoặc là bạn có thể đổi thành màu xanh lá cây màu đen hoặc màu xanh nước biển tùy theo màu vàng cũng được màu nâu cũng được tại vì bạn chỉ khắc bạn chỉ bị bị bị bị khắc kỵ bởi màu trắng màu xám màu nghi thôi thì ban riêng ba màu này ra ngoài mấy màu khác bạn có thể sử dụng thì nhá tùy theo các bạn thích sở thích màu nào thì bạn sử dụng nhé còn hang động thần tím này thì nó không có kỵ một tuổi nào cả tuổi nào mạng nào cũng sử dụng được cái hang động thần tím này nhé thì đó thì các bạn ra cửa hàng đã uy tín trên toàn quốc mua cho mình một một cái phật bằng mận đó là phổ hiền bồ tát phổ hiền bồ tát như thế này đó thì các bạn cứ ra nó bảo bán cho tôi cái tuổi 1988 mộng thì là tự khắc người ta đưa cho mình đó là Phật Phổ Hiền Bồ Tát nhá thì Phật Bảo Phổ Hiền Bồ Tát này á, thì nó khi chúng ta đeo lên người như này nó giúp chúng ta đó là à, gặp nhiều may mắn xua đuổi được những cái thứ không hay không tốt là phù hộ độ trì chúng mình tay qua lặn khỏi rồi là giúp chúng ta tránh được những cái sự lôi kéo của, của bạn bè xấu lôi kéo ta làm ăn những việc phi pháp không tốt đó, nó sẽ làm cho con người ta tĩnh lặng hơn làm cho con người ta có thể nhận biết về cái giác quan thứ sáu nhận biết nhạy bén hơn Đấy, thì nó để cho tránh được những cái những cái ngoài những cái thứ mà ngoài mong muốn tránh được những cái sự rủi ro như vậy nhé rồi chia sẻ bạn mua thì bạn mua cái phần bảng mận mà như thế này bạn có thể mua màu màu này cũng được hoặc là màu xanh lá cây màu đen màu xanh nước biển hoặc màu vàng màu nâu đất này cũng được nhé tùy theo các bạn thôi còn cái mình chia sẻ luôn về vòng phong thủy vòng phong thủy như thế này bạn nên mua cho mình cũng mua ở cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc mua một chuỗi phong thủy như thế này nhé tác dụng của nó đem lại nhiều may mắn cho chủ và nó tạo ra từ trường riêng cực lên lớn nhé thì các bạn nên lưu ý cho mình rằng là các bạn đếm tổng số hạt của chuỗi phong chuỗi này là bao nhiêu chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta sử dụng thì về về cái nó cái luật là luân hồi tuần hoàn thì một là cung sinh hai cung lão ba cung bận bốn là cung tử thì chúng ta đếm tổng số hạt mà chia 4 dư một dư, dư một hoặc hai là chúng ta sử dụng đó là cung sinh và cung lão cực kỳ là tốt cho chúng ta về mặt phong thủy nhé rồi chia sẻ bạn luôn thì chúng ta đeo bên tay phải có ý nghĩa khác nhau mà đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang hay đi thăm người thân ở trong bệnh viện này thì chúng ta nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như thế thì chúng ta vòng phong thủy này đã có tác dụng là tạo từ trường dương cực lớn rồi thì khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của con người thì nó tạo từ trường dương lại cực là lớn cực đại nữa thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như thế những cái nơi ám khí cao như thế thì mình đeo bên tay phải nó tạo từ trường dương cực lớn thì dĩ nhiên tà ma âm binh âm khí nó thấy những cái từ trường dương trong người chúng ta phát ra luồng ánh sáng như vậy nó cực kỳ nó sợ nó sẽ tránh xa của ta ra nó sẽ không bao giờ đeo bám được chúng ta nó nó không lại gần chúng ta để nó hại chúng ta hoặc là ám chúng ta hay là quấy phá chúng ta nhé đó khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như thế hoặc đi ờ, nghĩa trang hay là đi đám uh, nghĩa trang tặng mộ như thế nào đi qua những nơi âm binh âm khí như thế chuyển sang vòng bên tay phải chúng ta đeo nhé để tránh được những cái rủi ro rồi. chia sẻ bạn luôn thì khi ví dụ như chúng ta chuyển sang bên tay phải à, tay trái thì chúng ta đeo vòng bên tay trái như là chúng ta đi học hay là đi xin việc hay là đi ký kết làm ăn hay đi giao thương hoặc đi du lịch thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái của đeo thì nó sẽ giúp chúng ta gặp được những bạn bè tốt gặp gỡ được những điều may mắn gặp gỡ được những công việc tốt đó, rồi là đi ký kết hợp đồng hay đi giao thương thì giúp chúng ta gặp nhiều may mắn thuận nhiều thuận lợi hơn nhé rồi nó hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về về xe va chạm xe cộ nhé cực kỳ là hữu hiệu thì vòng phong thủy bên đeo bên tay trái nói tóm lại là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhé ở bên tay trái chia sẻ các bạn là các bạn không nên sử dụng vòng phong thủy mà mua hai vòng mà đeo hai tay nó giống nói chung về mặt phong thủy nó giống một cổng số 8 cực kỳ là xấu nên chúng ta không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay cho dù chúng ta mua hai ba vòng đi nữa chúng ta không chỉ đi đeo một tay thôi mà lưu ý một rằng là chúng ta đeo bên tay đeo đeo một tay mà nhiều vòng chúng ta nên lưu ý là đếm tổng số hạt của nó mà chia 4 dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng nhé Đấy, trên một hoặc dư một hoặc hai chúng ta sử dụng thì nó sẽ tốt hơn còn ai mà không biết nữa thì chúng ta cứ chọn số hạt lẻ đến tổng cộng lại nó thành ra số hạt lẻ chúng ta đeo là vẫn là tốt vẫn tốt nhé còn lưu ý một số người như thế này hay sử dụng vòng phong thủy mà có số hạt chẵn mà chia hết cho bốn là công tử nhưng những cái vòng đó người ta ngồi niệm kinh niệm Phật hay là đi chùa đi chìa chúng ta đem theo thì sẽ bị, thì nó vẫn đem lại nhiều may mắn cho gia chủ vẫn đem lại nhiều may mắn cho, cho gia chủ trừ khi nào nó chỉ kỵ là khi chúng ta đeo lên người đeo lên tay hoặc đeo lên cổ mà thôi nếu mà chúng ta đem đem trong mình để ở trong người mà chúng ta đi ờ, niệm đi ờ, cầu kinh cầu Phật hay ngồi thuyền gì đó sẽ giúp chúng ta là mà tịnh tâm để để thuyền tịnh tâm hơn rất là rất là tốt cho gia chủ nhé về vấn đề là như thế đó thì cái số lượng hạt của nó về nếu như ví dụ như là đợt đức mẹ Maria thường thường sử dụng là cái vòng 12 hạt con và một hạt cái hay là những nhà sư người ta hay đeo trên cổ này là 108 hạt hoặc là 1000 bao nhiêu hạt đó tùy theo cái số lượng hạt nó khác nhau nó về phạm trù nó sẽ có công hiệu khác nhau thì chúng ta mà ví dụ chúng ta không biết không am hiểu gì mấy chúng ta cứ đếm tổng số hạt chia 4 dư 1 hoặc 2 thì chúng ta sử dụng hoặc là cứ đếm tổng số hạt có số là hạt lẻ thì là chúng ta sử dụng là tốt nhé thì đó thì mình đã chia sẻ xong về vật phẩm phong thủy rồi là à, rồi là màu sắc phong thủy hướng nhà xây của tuổi 1988 mậu thìn nam mạng rồi nhé thì các bạn thấy clip của mình hôm nay chia sẻ hay ý nghĩa giúp hữu ích cho các bạn thì các bạn nhớ là đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để làm gì để cái kênh mình được phát triển thì mình sẽ có động lực còn nhiều động lực để làm nhiều cái clip hay hơn nữa nhiều clip về tâm linh lý số chia sẻ hết cho các bạn để các bạn tự mình xem cho bản thân mình tự mình xem cho mình về tài vận rồi về về sắc về phong thủy chọn ờ, đời hướng nhà xây này nọ nói chung là về tâm linh lý số nha rồi rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh và đã ủng hộ cho mình và chia sẻ clip cho mình rất là nhiều thì rất là chân thành cảm ơn các bạn nhé xin chào tạm biệt các bạn